mẹ ơi tại sao trong giấc chiêm bao ông tiên hiện về ông nói ông cười gầy ông cầm tay ông hoa ngôi sao trắng xanh vàng đỏ râu tóc ông dài mẹ ơi tại sao ba nói thương con nhớ thương là gì vì sao Ba là đóa hồng dành riêng cho ba Ba là mái nhà che con và má Con là nụ hoa đẹp xinh nhất nhà Nhà mình yêu thương sống vui cùng hòa Nhà mình có mùa rượu